Xin chào mọi người Hôm nay mình sẽ cùng mọi người trải nghiệm chiếc xe Mitsubishi Triton 2020 đang được Mitsubishi Motor Việt Nam công bố ra mắt tại sân vận động Mỹ Đình Đây là chiếc xe bán tải được trang bị những tính năng an toàn vượt trội kèm theo đó là động cơ MiVec công nghệ mới nhất của Mitsubishi với khả năng tăng tốc vượt trội, vận hành êm ái Bây giờ mình sẽ ngồi vào trong xe và cùng tay đua AK trải nghiệm những bài test thực nghiệm bao gồm Đầu tiên mình sẽ trải nghiệm hệ thống chống tăng tốc ngoài muốn UMS đỗ xe trước vật cản, đạp kịch chân ga xem chiếc xe có đâm vào tường hay không. Đồng thời lao xe vào vật cản không phanh thì chiếc xe nó có tự động phanh dừng hay không. Và bài tiếp theo đó sẽ là test khả năng ổn định của thân xe ASTC trên quãng đường rích rắc. Tại bài thử nghiệm này mình sẽ được xem khả năng grip xe tuyệt vời của tay đua AK tiếp theo đó là là test hệ thống chuyển động hai cầu với khóa vi sai sau trên con lăn rulo với ba bánh nằm trên con lăn xoay tít không còn khả năng bám đường còn duy nhất một lốp sau thì lúc đó hệ thống khóa vi sai cầu sau mới đang được trang bị có đẩy được chiếc xe đi hay không và phần cuối cùng phần đặc biệt nhất đó là test về sức mạnh của động cơ mivec mới nhất trên độ cao dốc 8 mét Ờ, cùng vừa đây là phần ờ, sẽ là test về tính năng khởi hành ngang dốc HSA của xe và hệ thống hỗ trợ xuống dốc an toàn trải nghiệm ngày à, đầu tiên là mình trải nghiệm cái à, tính năng là hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn khi mà à, tăng ga đột ngột đạp hết ga luôn nhưng mà xe nó chỉ đi vận tốc ừ, chậm chậm giống như là ờ, buông ga vậy thôi mà thật sự là đang hết ga đây có khoảng cách nào so trong so, so cái này quan cái thực sự one more nó chỉ sẽ không không, không cho tăng ga chứ không nó... tăng ga nhưng mà nó vẫn di chuyển tránh tăng ga đột ngột tránh sau bao nhiêu giây nó sẽ bỏ cái 4 giây sau 4 giây 4 giây Đây, trở về trạng thái bình thường à, còn đây thì mình tăng đột ngột lên nó tăng thôi mình tăng đột ngột lên đây là nó cảnh báo va chạm phía trước đồng thời hỗ trợ lực phanh và hỗ trợ phanh ví dụ tăng tốc đột ngột là mình cướp phanh nó phanh trong 2 giây đúng không anh đúng rồi nó nó phanh kịch kịch rồi nó vào dừng đường cho em 5 phút xong em báo thì chạy nhé ừ. thử tính năng đây em bảo ở ờ, đằng sau rào chỗ của em đang có hai người dân thường đang quay điện thoại Em ra em hỏi xem là người ở đâu đi ừ, Thử này tính năng Ví dụ ở trước là một cái à, một cả một cái xe nó đang dừng cái lỗ của mình đang à, dạ vâng xe xem điện thoại chẳng hạn mình không dạ vâng, chú ý tới một chút ạ rồi Đây, dừng đột ngột đúng không anh? Không, thì nó sẽ cảnh báo là Rồi, nó sẽ thắng Nhưng mình không, mình, mình phải giờ mình đang bừng thì mình sẽ không không đánh lái đúng không? mình sẽ không đánh lái nếu mà mình đánh lái thì, thì không à. thì nó nó nó, nó, nó hiểu đi. là mình à, đang cố tình ví dụ mình đánh lái vậy nè chạy vậy nè thì nó chứ đang ờ, ờ, phanh độ âm hình, hình như là cái này mình đánh lái nó vẫn bích báo nó nó, báo. nó nó vẫn báo mà nãy nó bích báo học nhưng mà xong rồi là mới đúng rồi trong cái hở trường hợp mà nó hình như là tránh ờ, mình cố tình tránh ấy ừ, ờ, tác dụng lực pha, lực lực lên vô lăng nó mạnh ấy thì nó sẽ hình như là không cảnh báo là sao anh em số 3 số 10 33 41 35 số 6 à quên nhầm số 6 số 9 số 24 à, em ơi 3 trải nghiệm chiếc uh, ờ, chi tông 2020 hai cầu ok chưa ờ, hệ thống ờ, công tắc quạt gió ra thử ra ờ, gió trải nghiệm không không không đùa này tháo gió luôn nó không có dàn lạnh sau riêng thì hút gió đằng trước đằng đây cửa gió thôi đây cửa gió rõ xe đây chúng ta thử cái tính năng là tăng tốc của động cơ như là zigzag. Ash! Ash! Come giác mê vãi. Oh, the rip. Thế bạn à, dích rắc khả năng tăng tốc đúng không anh tăng tăng tốc ừ. máy có đang đợi mũ không cảm giác thì máy dầu rất là tính ổn rất là ít cái này nó động cơ bi vét anh ạ Đấy, ừ. Thế bây giờ từ 15.1 thôi ừ. đây mình sẽ chuyển uh, cầu cái động cơ ngày trước thì nó là 17 chấm 17.1 bây giờ là 10 15.1 4 này là hai cầu chậm có khóa vi sai trung tâm à, nhưng mà mình cũng sẽ không qua được cái cái cái à, cái bập phên nó cao Đấy. 50 cm này cái khóa trung tâm tức là nó cố định trước sau tỷ lệ đúng không à, tỷ lệ trước sau bằng nhau à, còn bây giờ bánh treo bánh lên à. à nếu mà không có cái vi sai bật cái vi sai sau ừ, vi sai sau thích cảm giác mạnh tắt uh, cái xài để mình qua cái cung mà đây là màn test con lăn khóa bị sai đây là kiểm tra khóa bị sai còn một bánh chủ động còn một bánh thôi một máy rồi bây giờ mình sẽ mình sẽ ra rồi ok tắt khóa ờ. lên dốc lên dốc à? có dốc cao dốc cao này là 35 độ 35 độ chiều cao là 8 mét à, động cơ rất là khỏe mình lên ờ, cái muốn là đây là độ bám độ bám đường của nó rất là bám bám bám mặt, đường của nó rất tốt luôn cân bằng này mình uh, hỗ trợ lên dốc đó. hỗ trợ lên dốc đang ở dốc chế độ HDA đây là đỉnh dốc rồi xuống dốc mình xuống dốc thì mình, à, mình sẽ bật à, chế độ hỗ trợ đổ đèo chắc tác lúc nào bị lùi lùi luôn em mình thấy là lùi cứ hát bằng số tôi thả bằng số cơ này nó êm hơn rất nhiều so với động cơ trước anh nhỉ thì số nén nó được giảm xuống công suất không thay đổi công suất nó tăng hơn ba mã lực à, 3 mã lực luôn không? 3 mã lực nói chung là gọi là nó nhỉnh hơn chút cái chấm nó nhỏ hơn 1 chấm vâng. à, nhỏ 0.1 chấm dung tích xi lanh ấy à. uh, hết chuyến đi rồi anh nhỉ dạ, hết chuyến đi rồi một uh, chuyến đi 8 phút à. Vâng, em cảm ơn anh dạ. nhá rồi cảm... À. chào dạ. chào bắt anh Giá trị tông 2020 động trang bị động cơ Mivec Ờ, để quý vị các bạn tham khảo à, với bản uh, cao cấp nhất là hai cầu số tự động premium là 845 triệu bản này được khuyến mại là tặng nóc thùng cao thấp hoặc cam lùi hoặc quý vị có thể lựa chọn là bảo hiểm vật chất và cam lùi bản premium một cầu số tự động là 723 triệu cũng tặng uh, lóc thùng cao thấp camera lùi hoặc gói bảo hiểm vật chất và camera lùi với cái bản uh, hai cầu số sàn là 659 triệu 500 không có khuyến mại gì với bản uh, một cầu số tự động là 615 triệu với bản một cầu số sàn là 586 triệu 500 mọi uh, chi tiết quý khách ờ, vui lòng ờ, liên hệ số hotline 0936 929 444 Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh để ủng hộ tôi nhé